Xin chào tất cả anh em nhé Cái video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi cho ra mắt anh em thì bây giờ đi vào cái phần à, phần à, test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này và giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi độc quyền chia sẻ cho anh em này thì à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc nhé Đó vì sao nó được gọi là cái bộ hột tài xỉu tam sắc Đó. vì sao nó bộ hột tam sắc thì cái bộ tam sắc của nó thì là con tam của nó nó sẽ thành dấu sắc Đấy, con tam của nó thì uh, bên tôi sẽ làm cái mắt của nó Đấy, làm cái mắt của nó nó sẽ thành dấu sắc nhé Đấy. đây là cái độc quyền ở bên cơ sở tôi hiện tại duy nhất chỉ có bên cơ sở tôi có cái bộ hột này thôi Đấy. Dạ. thì cái bộ hột này không phải là bo từ 14 xuống 13 nhé Đấy, tôi sẽ so sánh cho anh em luôn cái hỗ trợ này đây so sánh anh em hỗ trợ nhé đây hỗ trợ này đây là hỗ trợ nhé đấy anh em thấy không hỗ trợ và hột tam sắc ở bên tôi đó. thì hỗ trợ cái con tam này nó được đánh thành dấu huyền ở trong chính tả ấy. Ở trong chính tả là dấu huyền ấy. thì nó sẽ đánh thành dấu huyền như thế này và con uh, bộ hột tài xỉu bên tôi nó được đánh thành dấu sắc đó. đó chính là cái nhận biết và cái độc quyền ở cơ sở tôi nhé thì anh em nào mà đã từng xem ờ, cái ờ, kênh của tôi rồi hay là đã đã theo dõi cái kênh của tôi thì là anh em sẽ biết được thì bên tôi ờ, cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái bộ tài xỉu khác nhau Đấy, và cái cách đi của nó cũng khác nhau để nhằm đảm bảo cho anh em đi lắc tài xỉu anh em không bị bắt bài Đấy. có rất là nhiều bộ để cho anh em để thoải mái anh em lựa chọn anh em tìm cho mình cái bộ hột tài xỉu ưng ý nhất đấy, hợp tay của anh em nhất để anh em về anh em lắc cá nhé đấy, thì riêng cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em kéo cầu nó cũng rất là dễ đấy, kéo cầu nó rất là dễ và anh em có thể chuyển tài chuyển xỉu đấy, anh em là giữ ở một cầu nó cũng rất là dễ cho anh em đấy thì cái cách lắc của nó thì khi nào anh em đến cơ sở hoặc là anh em đặt đơn hàng thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau nhé Đấy, thì trên video này tôi không không không uh, chia sẻ cho anh em Đấy, tại vì là có những người người ta mua trước rồi nên là anh em thông cảm Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này Đấy, thì trước khi test cho anh em thì tôi thử qua cho anh em cái tăng tích của nó để cho anh em thấy được cái xanh chín của cái bộ hột tài xỉu này đây, soi cho anh em này soi luôn cho anh em các ba quyền, rất trong rất là đẹp nhé thì cái bộ hột này thì bên tôi làm thì uh, bao cho anh em thầy thợ nghe hột Đấy, bao thầy thợ nghe hột Đấy, bao cho anh em cái tỷ lệ ăn độ của cái bộ hột này nó khá là cao và cái bộ hột này đi cực kỳ khôn Đấy, anh em nào mà lắc rồi thì anh em biết cái độ khôn của nó là như thế nào Đấy, thì nó lên tài thì nó có thể là lên tài 11 12 Đấy, nó xuống xỉu xuống xỉu 90 Đấy, đấy là bộ hột tài xỉu mà nó đi khôn khéo thì thì uh, nói chung là bộ hột nó cứ phải khôn hay là khi cái bộ hột nó khôn hay là không ấy, thì anh em vào sân chơi anh em sẽ biết đó. Thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái uh, bộ hột tài xỉu tam sắc này xem là anh em cái bộ hột này nó kéo cầu như vậy và nó lên tài xỉu xỉu như vậy nó đã đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho anh em đi lắc chưa nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc bộ hột này nó sẽ đi đều Đấy, nó đi đều chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu khoảng tầm 8 đến 90 phần trăm cho anh em nhé đó tài 11 này Đấy, xỉu 9 này Đấy, tài 12 này Đấy, xỉu 9 này Đấy, đứng một chén xỉu 8 này thì nó đứng cho anh em một chén thôi đấy thì tất nhiên nó sẽ không đứng cho anh em quá hai chén cho anh em nhé thì chén này tôi đảm bảo vùng tầm 90 phần trăm nó sẽ lên tài Đấy, thì cái bộ hột này nó đi khá là đều Đấy, thì khi mà anh em muốn giữ cầu hay là anh em muốn kéo cầu dài thì à, anh em à, sẽ phải về tập luyện thêm một chút xíu nữa Đấy. cộng với cả cách lắc mà tôi chia sẻ cho anh em nữa Đấy, thì anh em sẽ luyện thêm đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc chai ngang đấy, tôi sẽ kéo cái cầu tài này đấy, xem nó được bao nhiêu chén nhé một chén này bốn năm sáu này hai chén này năm năm ba này bốn năm sáu tiếp này ba ba sáu này Đấy, chén này nó về xỉu Đấy, về xỉu thì kéo cái câu xỉu luôn cho anh em này hai hai bốn này ba ba một này một hai sáu này hai ba năm này một ba bốn này một hai bốn này hai ba bốn này đấy là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi muốn ờ, chia sẻ cho anh em đấy, những anh em nào mà chưa có hột hay là anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cho mình thêm những cái bộ hột tài xỉu hay để cho anh em đi đắc cái thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình bên tôi đang có rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu để cho anh em có thể sở hữu cho mình hai cho đến ba bộ để anh em đi lắc cái nó đỡ bị bị bắt bài đấy thì à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, hay còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí Đấy, bên tôi độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy, muốn chia sẻ cho anh em các cái nó có hiệu quả cao Đấy, thì cơ sở tôi ở bên xanh miền tây anh em cứ lên bên miền tây tôi sẽ đón anh em Đấy, video này tôi làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em